Hưởng ứng thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, chiến dịch giờ trái đất năm 2023 tắt điện 60 phút vào 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối nay để mọi người hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng điện. Mỗi tháng trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Biên phải chi trả 3 triệu đồng tiền điện, đặc biệt có những tháng mùa hè cao điểm tiền điện lên tới 4 triệu đồng. Nhận thấy việc sử dụng điện trên gây tốn kém, tháng 11 năm 2021, ông Biên đã đầu tư trên 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ngoài dùng điện tiết kiệm có nhiều cái lợi ích khai thác được năng lượng sạch cảnh quan đẹp nó sẽ làm cho rất là mát mái được ngành điện tuyên truyền vận động sử dụng điện tiết kiệm an toàn, năm 2021, ông Hoàng Minh Thuận đã tìm hiểu và lắp đặt hệ thống điện áp mái, đèn năng lượng. Sau gần 2 năm sử dụng hợp lý các thiết bị điện, đã giúp giảm chi phí đáng kể. Nếu như trước đây, mỗi tháng gia đình phải đóng gần 4 triệu tiền điện, thì nay chỉ còn phải đóng từ 500 đến 600 nghìn đồng. Hàng tháng mà trả tiền điện nhiều quá thì cũng sốt ruột. Nhưng mà từ ngày lắp, cái điện áp mái rồi đèn năng lượng vẫn gần đến người là mình hạn chế được cái, cái, bật điện thì là dùng cái đầu bật đấy tiết kiệm rất nhiều giờ trái đất thì gia đình tôi cũng tắt ờ, một tiếng toàn bộ thiết bị để mỗi tháng xuất khẩu 2.000 tấn sản phẩm là các loại túi ni lông đựng thực phẩm, túi đông lạnh, túi rác đi thị trường Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt phải sử dụng gần 1 triệu 700 kWh. Từ năm 2019, công ty đã đầu tư đồng bộ trang thiết bị tiên tiến hiện đại, tận dụng tối đa tính năng của máy móc phù hợp với năng lực sản xuất thực tế, đã tiết kiệm mỗi tháng từ 10 đến 15% chi phí điện năng. Trong giờ trái đất, Vivaco tắt những cái hệ thống điện không sử dụng cũng như cái máy móc mà không thực sự cần thiết. Ngoài việc ở công ty thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến cán bộ nhân viên để mọi người ở nhà cũng hưởng ứng theo. Có thể thấy, việc thực hành tiết kiệm điện không chỉ được hưởng ứng ở chiến dịch giờ trái đất mà đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị cá nhân sử dụng điện. Chỉ còn hơn một tiếng nữa sẽ diễn ra sự kiện quan trọng này, người dân tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, hạn chế tác động biến đổi khí hậu. nơi tái định cư cho người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đó là tinh thần chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên đối với việc giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thực hiện nội dung này, huyện Văn Lâm đang tích cực chuẩn bị các bước để phát triển những khu tái định cư theo tiêu chí đô thị. Ngôi nhà cùng toàn bộ diện tích hơn 550 m2 đất đỏ của gia đình bà Bột ở thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng sẽ nằm trọn trong phạm vi xây dựng đường vành đai 4 khi biết huyện xã có chủ trương xây dựng khu tái định cư lớn hơn diện tích thu hồi của hơn 120 hộ lại có đường mới từ quốc lộ 5 vào thuận tiện, có khu vui chơi, khu cây xanh, bãi đỗ xe, đường nội bộ và vỉa hè rộng 13 mét. Bà Bột không ngần ngại với việc lần thứ ba xây nhà mới. Nếu phương án như thế này thì đúng là nó rất là đẹp, là hơn cũ rồi. cũng là như đô thị thì hơn hơn nông thôn là tốt rồi mà dân người ta cũng cảm thấy khi người ta ra cái khu mới người ta cũng thấy là hài lòng. Được xây dựng như đô thị nhưng khu tái định cư thôn Bình Hải vẫn kết nối với hai khu dân cư còn lại, giúp tình làng nghĩa xóm vẫn luôn được gắn kết. Nhà văn hóa thôn xây dựng cách đây hơn 20 năm sẽ được xây mới to đẹp hơn ở vị trí mới với diện tích khoảng 2.500 m2. Khu dân cư à, cũ mới mới là quây quần với nhau. Như thế thì theo tôi là nhất trí. Chúng tôi cũng ờ, rất mong muốn rằng là ờ, các cấp là ờ, chấp thuận cái vị trí đó và triển khai sớm để mà chúng tôi có thể là tuyên truyền vận động người dân. Huyện Văn Lâm có gần 4,8 hecta đất ở của hơn 200 hộ ở 4 khu dân cư phải thu hồi cho dự án đường vành đai 4. Huyện đã xác định và đề nghị tỉnh bố trí 4 khu tái định cư với diện tích hơn 15 hecta ở hai xã Lạc Hồng và Lạc Đạo gấp hơn 3 lần diện tích cần thu hồi. Trong đó, diện tích để bồi thường bằng đất, tức diện tích xây dựng nhà ở đều tương đương hoặc lớn hơn diện tích cần thu hồi. Còn lại là đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị. Với cái tiêu chí để cái khu tanh cư đáp ứng được cái điều kiện sống cho người dân tối thiểu là bằng nơi ở cũ thì ủy ban huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và ủy ban dân xã khảo sát các cái vị trí tái định cư phù hợp đáp ứng được các cái điều kiện về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ vào cấp đô thị loại 4 để nhân dân à, khi mà ra nơi ở mới sẽ có những cái điều kiện được à, tiếp cận với cái điều kiện sống mới tốt hơn nơi ở cũ